韩诗，字。 Bài số lăm Di Lặc Phật Vương Giảng lúc 3 giờ 25 phút Ngày 18 tháng 2 năm 2000 hai mươi hai Con ơi thời đại Di Lặc Phật Vương Là tình ta đó sẽ được mở ra cho kỷ nguyên mới cho toàn nhân loại kỷ nguyên mới này vô cùng đặc biệt từ thời khai sinh toàn cầu vũ trụ chưa bao giờ có đó thời của ta khi ta hiển thân nơi cõi hồng trần thì hết mọi việc sẽ được sắp đặt theo đúng thiên lệnh từ trên xuống dưới chiến tranh nổ ra đã đang được tính từng giây từng phút rồi tiền nắng đói sông thần thiên tai xảy ra liên tiếp trên khắp lục địa con ơi nhân loại phái gân chiếu đĩa chân toàn cầu xe đà xảy ra mà con thơ giải không biết điều này thì khi hỏa đến sao kịp trở tay những kẻ nói hay ta đây hùng mạnh lãnh đạo toàn cầu điều khiển nhân loại cố vi cố vít vật sinh nhân tạo chỉ là lối đạo của kẻ điên khùng một thế lực ngầm đang muốn ra tay tàn sát nhân loại dưới nhiều hình thức thì con khó lòng thoát được kỳ này tật điên chủng mới sẽ còn hoành hành một thời gian nữa chưa ai biết được nhân loại rồi sẽ bị đưa về đâu cho nên cuộc chiến thành lập toàn cầu phải được diễn ra cho máu cho lẽ để thời Phật vương hiển thân nhanh chóng ta thời cho hay khi đó mỗi miền dân tộc đất nước đều được hòa bình sống trong an lạc những kẻ bảo tàn sẽ bị diệt vong con ơi Phật vương Di Lặc là ta Thần khí của ta Quang minh trí tuệ Mở ra đường sáng Chiếu rọi địa cầu Để đưa nhân loại vào đời Thánh Đức Nếu ai nghe được những vần thơ này Chớ có hoài nghi Bởi ta ở phàm suốt bấy nhiêu năm hóa thân vào trong người trần dương thế hóa độ chúng sanh ai mà không nghe những lời ta dạy ắt sẽ phải chịu hình phạt đau lòng giống như con hư cha mẹ phát đòn chỉ trong nay mai kịp nạn xảy ra thì con sẽ biết pháp luật của ta ở nơi trần thế vô biên vô lượng chỉ cần con hướng tu tâm tu đức thì con sẽ được nhận điểm của ta kết nối con vào một kỷ nguyên mới kỷ nguyên di lạc cùng tiếng thánh phật để cho nhân gian đi qua kiếp nạn của thời mãn pháp cá cho con hay Ngày mai tìm theo Mùa xuân qua đi Mùa hè ấm tới Sẽ có nhiều chuyện Xảy ra ly kỳ Cho con nhận biết Để gắng tu hành sửa tâm sửa đức chữa ý của mình cho phù hợp với văn minh thời mới con ơi lời ta là tử đây lòng ở trên thượng giới giảng xuống trần giảng chỗ con học tập chào con